Alo, vâng xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh đó là soi cầu top 1 XSMB anh em nhé. Và trước hình nhỏ của tất cả anh em là đó là cái giao diện kênh soi cầu top 1 XSMB. Và chúng tôi đã một thời gian không lên video đó là 4 ngày rồi và mong toàn thể tất cả anh em đó là thông cảm chúng tôi có một chút việc bận nhá. Và trước màn hình nhỏ của toàn thể tất cả anh em đây là đó là kết quả của thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 và ngày hôm nay giải đặc biệt về chúng ta có dạng đó là 99342. Ngày hôm nay nổ cho anh em đó là con độc thủ đề 42 nằm trong cái bộ đề 24 anh em nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta điểm qua từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì tất cả các đầu lô tô đều nổ cho anh em, đúng chưa Không bị câm điếc một cái đầu nào hết. Và đó là ngày hôm nay thể hiện lô tô hai nháy đó là con uh, à, 10 hai nháy cho tất cả anh em. Và ở cái đầu hai thì quá rực rỡ 21, 23 và 24 nổ cho anh em đó là 5 nháy lô tô phải không ạ? Xuất hiện cho anh em con 24 và 42 cả cặp. Ở đầu 3 thì có là 32, 37. Đầu 4 có 42, 44 và 46 thể hiện cho anh em đó là hai nháy. Cầu lô hai nháy ngày hôm nay thì có đó là con 10 à, và đó là con 46 và 92 đúng chưa tất cả anh em thì ngày hôm nay tất cả các đầu lô tô đều nổ cho anh em tưng bừng rực lửa. Đúng chưa? Rồi, và ngày hôm nay thì à, xin chúc mừng toàn thể tất cả anh em đã chiến thắng được. Đó là những con lô con đề ngày hôm nay anh em nhé. Và chúng ta cùng nhau đó là đi vào phân tích cầu kèo để đó là chốt số cho ngày mai. Đúng chưa? Đó là ngày 18 tháng 11 năm 2021 và cầu kèo nó chạy như thế nào thì anh em hãy theo dõi đường cầu mà tôi đưa gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em nhé. Đường cầu sau đây thì tôi muốn gửi gắm đến tất cả anh em ngày mai. Cầu lô rất là đẹp. Đấy, và ngày đầu tôi lên video thì mong toàn thể tất cả anh em hãy để lại đó là những lượt like và những lượt đăng ký để ủng hộ đội ngũ của chúng tôi anh em nhé. Và đó là đường cầu này chạy cho anh em ở ngày 13 tháng 11 năm 2021. Đường cầu chạy cho như sau. Ở thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 này, thì anh em thấy cho mình ở cái giải đó là giải nhì. Chúng ta có giải nhì chấm 2 nhá. Lấy cho anh em ở giải nhì chấm 2. Đó là hàng chục ngàn, đó là con số 7. Đấy. Tiếp tục anh em có cho mình đó là ở cái giải tư, giải tư chấm 2 nhá. Chúng ta lại tiếp tục có ở cái giải tư chấm 2. Đúng chưa tất cả anh em? Vẫn tiếp tục là cái hàng chục chúng ta có đó là con số 5. Và anh em ghép lại cho mình chúng ta có đó là 7 ghép 5, phải không ạ? 7 ghép 5 sinh ra cho anh em ở cái ngày sau. 5 ghép 7 thì nổ cho anh em đó là con 57 và chúng ta phải đánh cả cặp nhá. Ở cái đường cầu uh, song thủ lô chúng ta phải đánh cả cặp. Thì chúng ta có 5775 phải không ạ? 57 và 75. Đấy. Và đường cầu chạy cho anh em thì anh em thấy nó rất là tuyệt vời rực rỡ anh em nhá đường cầu chạy cho anh em rất là đẹp đây và ở ngày 14 thì chúng ta có đó là con 57 độc thủ 57 nổ cho anh em nhá chúng ta tiếp tục theo cái đường cầu này anh em có đó là đường cầu tiếp theo chúng ta có đó là một ghép hai một ghép hai chúng ta lại đánh ở cái cặp song thủ lô tô đúng chưa xong thủ lô tô nhá đó là 12 và 21 đúng chưa tất cả anh em để đánh cho ngày 15 thì chúng ta có đó là cặp song thủ 12 và 21 đúng chưa và ở cái ngày sau xuất hiện cho anh em chúng ta có đường cầu đó là ở ngày 15 phải không ạ chúng ta có ở cái ngày 15 nhá đây ngày 15 thì anh em thấy cho mình ngày 14 xin lỗi anh em nhá ở cái đường cầu này là chúng ta có đường cầu 1 ghép 2 đúng chưa 1 ghép 2 này thì nổ ở cái ngày 14 cho anh em 1 ghép 2 nổ ngày 14 cho anh em đó là con 12 21 phải không ạ thì tôi nhầm lẫn theo cái đường cầu này cho tất cả anh em nhá đường cầu này tôi bị lần nhầm lẫn cho tất cả anh em đấy ở ngày chủ nhật thì nó nổ cho anh em ở ngày thứ ba đấy thứ ba ngày 16 đó là cách một ô khoảng trống thì nổ thứ ba ngày 16 nhá cách một ô khoảng trống chúng ta có 12 21 đấy tiếp tục như sau anh em có đó là 7 gấp 8 đúng chưa ở ngày thứ ba thì chúng ta lại có ở cái ngày thứ tư đấy đó là 7887 cặp 7887 nhá chúng ta có cho anh em này cặp 7 18 và 87 87 đấy ở ngày thứ tư nhá thì ở ngày thứ tư này xuất hiện cho anh em ở cái đường cầu đó là 718 87 đúng chưa tất cả anh em đường câu 7887 chúng ta chiến thắng được rồi đúng chưa và tiếp tục anh em có cho mình đó là đường cầu um, 6 ghép 1 6 ghép 1 ở uh, ngày mai đường cầu đánh cho ngày 18 đúng chưa tất cả anh em đường cầu đánh cho ngày 18 thì chúng ta có đó là một cái cặp 16 và 61 16 61 để chơi đó là vào ngày 18 đó là vào ngày mai đúng chưa tất cả anh em thì dựa theo cái đường cầu này thì anh em cảm thấy kết cầu trùng máu thì anh em vào tiền nhá không kết cầu trùng máu thì anh em dừng lại mức tham khảo được chưa và ngày mai kết cho anh em đó là con độc thủ này độc thủ lô tô đó là con 611 nhá kết cho anh em độc thủ lô tô 611 vào ngày mai để cho tất cả anh em tham khảo câu đó là câu cơm áo gạo tiền lô tô rơi ngày mai đấy và anh em lót cho mình đúng chưa lót chúng ta không thể không lót được đúng chưa đường cầu song thủ mà phải không tất cả anh em lót đó là còn 16 đấy đường câu này muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em được chưa con lô tô rơi 61 và anh em lưu ý cho mình đường cầu ngày mai đường cầu đề báo cho anh em đó là chạm 1 chạm 9 và chạm 2 nhá đường cầu báo cho anh em ở cái đường cầu ngày mai chạm 1 chạm 9 và chạm 2 thì chúng ta đi vào đó là thống kê ở thống kê VIP ở cái giải đặc biệt tháng chu kỳ ở cái giải đặc biệt tháng nó chạy cho anh em như thế nào và nó chạy ra làm sao đúng chưa đây thì à, ở cái đường cầu nó ăn cho anh em cũng khá là thông rồi phải không ạ cũng khá là thông anh em ạ và đường cầu ngày hôm nay thì bỏ lỡ cách một ô khoảng trống đó là vị trí ở đường cầu ngày mai thì anh em thấy cho mình cách một ô khoảng trống đúng chưa ạ đường cầu ăn rất là tuyệt vời cho toàn thể tất cả anh em ở đây thì nó ăn cho anh em chạm hai trả về chạm hai này phải không ạ 7447 Đúng chưa tất cả anh em 7447 Thì chúng ta có lại cho anh em một cái đường cầu đó là chạm 4 cứng này Chạm 4 cứng Và nó trả về cho anh em cái chạm 2 Ở cái hàng đơn vị Chúng ta có đó là chạm 2 Đúng chưa tất cả anh em Và hy vọng rằng theo cái đường cầu này Vị trí đó là khai sinh ra cho tất cả anh em sau cái bộ đề 24 thì chúng ta có như sau một cái dàn đề cho tất cả anh em tham khảo nhé. Ngày mai thì tôi mới lên cho anh em một cái bảng chốt số cho nó rõ ràng. Thì ngày hôm nay mới lên ngày đầu tiên thì tôi muốn gửi gắm cho toàn thể tất cả anh em đó là đường cầu vào ngày mai mà thôi. Đấy. Và đường cầu vị trí con 42 khai sinh ra cho tất cả anh em. Thì chúng ta đều có là một cái đầu vào 9, đúng chưa? Đầu vào 9 và đầu vào 1. Đấy. Và đường cầu này báo thẳng cho anh em một cái chạm 1, chạm 9 và chạm 2. Đúng chưa tất cả anh em? Chạm 1, chạm 9 và chạm 2. Và ở cái đường cầu này tôi muốn hạ cho anh em cái dàn tứ thủ để anh em chơi tham khảo nhá. Chúng ta có như sau thì anh em có đường cầu đó là chúng ta lấy đó là bốn con số 9 9 đúng chưa? 3 4 2 3 4 và 2 thì ở cái đường cầu tiếp theo như sau đó là anh em có một chín chín tiếp tục anh em có lại đó là còn 42 đúng chưa 42 đấy và chúng ta cùng nhau ghép dàn để hạ ra anh em nhé ghép dàn này chúng ta có hai ghép 2 4 ghép 4 3 ghép 9 9 ghép 9 kép báo rất là nhiều nha 9 ghép 1 thì dựa theo cái đường cầu này thì anh em có cho mình kép ngày mai thì kép bằng anh em nên loại trừ nhá đường cầu kép bằng ngày mai chúng ta không không thể chơi được đúng chưa đường cầu kép bằng không nên chơi vào ngày mai và vị trí hạ dàn cho anh em như sau chúng ta có 191 đấy đó là hạng cái dàn tứ thủ cho anh em nhé 191 và 393 đúng chưa 393 đấy là tứ thủ đề dành tặng đến tất cả anh em nhé đường cầu tứ thủ này tứ thủ đề đấy tứ thủ nhá muốn gửi gắm đến tất cả anh em ở cái đường cầu này đó và tiếp theo thì tôi sẽ hạ cho anh em ở cái đường cầu uh, à, bộ đề nhá ở cái bộ đề ngày mai thì tôi kết cho anh em sau cái bộ đề 24 đúng chưa bộ đề 24 thì nổ cho anh em ngày mai kết cho anh em ở cái bộ đề đó là bộ đề 13 này và cái bộ đề 14 bộ đề 13 và 14 như sau đây tôi sẽ ghi rõ ra cho anh em luôn nhá bộ đề 13 đúng chưa 13 chúng ta có 131 tiếp tục cho anh em đó là 181 181 có tiếp cho anh em đó 6336 363 phải không ạ và 686 686 đó là cái bộ đề bộ đề 13 và bộ đề 14 chúng ta cùng có 1441 1441 tiếp tục 1991 đúng chưa 1991 và 646 646 Tiếp theo cho anh em đó là 696 96 Lót cho anh em đó là 797 Đó Và tổng cộng chúng ta có bao nhiêu con số đề anh em Chúng ta có đó là 2, 4, 6, 8, 10 Đúng chưa 12, 14, 16, 18 con số đề nhá Tổng cộng đó là 18 con số đề muốn gửi gắm lên toàn thể tất cả anh em 18 số Đấy anh em có thể đó là vào tiền nhỏ nhẹ vui chơi văn nghệ xá đá cảm thấy kết cầu trùng máu thì anh em hãy vào không kết cầu trùng máu dừng lại mức tham khảo được chưa tất cả anh em và tôi không khuyến khích đó là anh em chơi to quật lớn ở trên diễn đàn đó là diễn đàn công khai và zalo cầu kín của chúng tôi thì anh em liên hệ nhé đây zalo zalo cầu kín để giúp anh em đó là xa bờ loạn số về bờ một cách an toàn tuyệt đối được chưa tất cả anh em số Zalo 0917 317 801 đấy được chưa 0917 317 801 anh em liên hệ để đó là được về bờ an toàn tuyệt đối nhé chúng tôi nói không với số chuẩn 100% số của chúng tôi không có từ hội đồng nhé số hội đồng là lừa đảo nên mong tất cả anh em hãy lưu ý tránh để đó là tiền mất tật mang được chưa ạ đấy tôi gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em là như thế anh em nhé chứ tôi không phải đó là lên đây để đó là chia sẻ cho anh em những cái đường cầu để anh em đó là lấy tiền của anh em cái này là không phải nhá vì chúng tôi làm việc với toàn thể tất cả anh em rất là nhiều rồi rất nhiều anh em đã vào đội ngũ của chúng tôi và chúng tôi đáp trả lại cho anh em những cái đó là bắt tay tay bắt mặt mừng nhá chứ không phải đó là lấy tiền của anh em rồi bỏ bê anh em cái đó là không bao giờ có Zalo chúng tôi luôn luôn đó là đón tiếp những đó là người bạn mới và chúng ta đó là gắn bó rất là lâu dài phải không tất cả anh em rồi thì cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em ngày mai đánh lô thắng lô đánh đề nổ đề lấy lại tất cả những gì mình đã mất nhá những anh em đó là không biết chơi số gì thì liên hệ ngay Zalo chúng tôi để chúng tôi giúp đỡ anh em đó là cọc bờ an toàn tuyệt đối. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.